再见。拜了。 ghé muốn này Suya. Dạ. Ờ, làm bọn phải làm cho lâu lâu đừng ta lấy kẹo. chưa đấy, chưa chưa hả đây đây đây Rồi cái dơ trong đó nằm sao đi, dơ nó đó. Không được nó. Xe rồi. Tôi tôi cầm ta mà tôi con dân nhiều, không chết mất thôi tôi không chịu đâu nhiều đó hồi té tôi trời ơi đâu về nó tôi coi gái, ừ dạ nhóc một miếng coi trời đất ơi không có con trai thì bà phải làm chồng tôi tí nữa đâu nãy ngã nha người ta dương dạ, dạ. rồi làm kiểu khác nữa bye bye Nổ, con mẹ đó, người ta cho mình mà em tóc em bay bay sao mượt hờ đừng có bắt bóp nó thôi này chừng một tháng nửa tháng nữa tàn nè à. nó bông này chắc cũng cũng lâu lâu ừ, bông này chắc cũng lâu bữa nay sao lạnh dữ vậy ơi gió mà gió lạnh không <laughs> mới đọc cái này ra ra để già rụng rụng gọi lên ờ, lại ta đang chú ý hai bạc kìa nói ủa vô vườn bông mà không đi không không không không biết đường ra luôn ngồi trong đó luôn à không thì ấy cầm họ thì anh sống nói ai không vô đó chụp luôn đi chụp vợ ừ, về cho vợ mấy tấm <laughs> như thế này này